Các em học sinh thân mến, để tiếp tục chương trình ngữ văn 6, tập 2, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống, bài 9, trái đất, ngôi nhà chung hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em phần thực hành tiếng Việt, văn bản và đoạn văn, sách giáo khoa từ trang 81 đến trang 82. Trước hết, chúng ta sẽ cùng nhận biết đặc điểm và loại văn bản căn cứ vào sự có mặt hay không có mặt của các phương tiện phi ngôn ngữ để xác định tính chất văn bản, văn bản thông thường hay văn bản đa phương thức. Những nhu cầu giao tiếp đa dạng dẫn đến việc hình thành nhiều loại văn bản khác nhau, văn bản thông tin, văn bản nghị luận, văn bản văn học, có thể căn cứ vào chức năng chính mà một văn bản phải đảm nhiệm như thông tin, thuyết phục hay thẩm mỹ để biết được văn bản thuộc loại nào. Bây giờ chúng ta sẽ cùng à, trả lời câu hỏi đầu tiên. Nêu bằng chứng cụ thể để khẳng định trái đất, cái nôi của sự sống là một văn bản. Chúng ta trả lời những bằng chứng để khẳng định trái đất, cái nôi của sự sống là một văn bản là nó có bố cục văn bản mạch lạc rõ ràng. Là văn bản cung cấp thông tin cho người đọc về trái đất. Nội dung của văn bản bao gồm vị trí của trái đất, sự sống trên trái đất, muôn loài trên trái đất, con người trên trái đất, tình trạng trái đất và đưa ra lời kêu gọi để bảo vệ trái đất. Câu 2. Hãy liệt kê các bộ phận cấu tạo của văn bản trái đất, cái nôi của sự sống. Chúng ta trả lời các bộ phận cấu tạo của văn bản trái đất cái nôi của sự sống là nhan đề của văn bản. Phần sapo, phần đề mục của văn bản gồm 5 đề mục, các đoạn văn tranh ảnh trong văn bản và à, có thể thêm số liệu cụ thể chính xác và các thuật ngữ khoa học cũng được. Phần này cô để trong hoặc đơn nghĩa là có thể có, có thể không bởi vì nó nằm trong các đoạn văn mà. Cô ba nhắc lại những thông tin, thông điệp mà em tiếp nhận được từ văn bản trái đất, cái nôi của sự sống. Chúng ta trả lời các thông tin từ văn bản là trái đất hành tinh duy nhất trong hệ mặt trời có sự sống Nước là tài nguyên bao phủ 3 phần tư bề mặt trái đất. Nhờ có nước, sự sống trên trái đất được duy trì, phát triển phong phú. Trái đất là nơi cư trú của muôn loài động vật từ bậc thấp đến bậc cao. Con người trên trái đất khai thác tài nguyên thiên nhiên một cách bừa bãi. Trái đất đang từng ngày từng giờ bị tổn thương nghiêm trọng Thông điệp từ văn bản là con người cần có những suy nghĩ nghiêm túc và hành động tích cực để bảo vệ hành tinh xanh. Đó là vấn đề cấp thiết và cấp bách của toàn cầu. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu à, việc nhận biết chức năng đoạn văn trong văn bản. Mỗi đoạn văn có thể đảm nhiệm một trong các chức năng mở đầu văn bản, trình bày một khía cạnh nào đó của nội dung chính, kết thúc văn bản hoặc mở rộng liên kết vấn đề. Cần dựa vào vị trí, thứ tự và nội dung của đoạn văn để xác định đúng chức năng của nó trong văn bản. Sau đó chúng ta sẽ cùng trả lời câu số 4. Chọn một đoạn văn trong văn bản trái đất, cái nôi của sự sống và điền thông tin cần thiết vào bảng theo mẫu sau, làm vào vở. Thứ tự đoạn văn trong văn bản điểm mở đầu và điểm kết thúc của đoạn văn, ý chính của đoạn văn, chức năng của đoạn văn trong văn bản. Ở đây dễ nhất là chúng ta nên à, chọn đoạn 3. Trái đất, à, nơi cư ngụ của muôn loài. Điểm mở đầu và điểm kết thúc. Điểm mở đầu, muôn loài tồn tại trên trái đất. Điểm kết thúc, tất cả sự sống trên trái đất đều tồn tại, phát triển theo những quy luật sinh học bí ẩn, lạ lùng,